Chúng mình đến với ví dụ 1. Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết hàng trên có bao nhiêu con gà? Hàng trên sẽ có 6 con gà đúng không nào? Hàng dưới theo các con thì có mấy con gà đấy? Các con đã nhìn thấy hàng dưới có hai con gà. Vậy số con gà ở hàng trên giảm đi bao nhiêu lần thì được số gà ở hàng dưới? Chúng mình hãy cùng thử với cô nhé. Chúng mình sẽ tị so sánh số gà ở hàng dưới so với hàng trên này. Chúng ta thấy một lần, hai lần và ba lần. Nếu như cô lấy 6 con gà ở hàng trên, cô chia cho 3 lần thì cô sẽ được số gà ở hàng dưới. Cô sẽ có phép tính 6 chia 3 bằng hai con gà. Và các con thấy không? Số gà ở hàng trên là 6, giảm đi 3 lần ta được số gà ở hàng dưới. Cô nhắc lại, lấy số gà ở hàng trên, giảm đi 3 lần, ta được số gà ở hàng dưới. Và lúc này chúng mình có số gà ở hàng trên giảm 3 lần thì được số gà ở hàng dưới. Như vậy muốn giảm một số đi nhiều lần, ta chỉ việc lấy số đó chia cho số lần. Cụ thể 6 chia cho 3 lần 6 con gà chia cho 3 lần thì được hai con gà. Chúng mình đã qua ví dụ 1 rồi và bây giờ sẽ cùng tìm tiếp ví dụ thứ hai với cô nhé. Cô có đoạn thẳng AB dài 8 cm, còn đoạn thẳng CD dài 2 cm. Cô muốn biết là đoạn thẳng AB giảm đi bao nhiêu lần để được đoạn thẳng CD thì cô cùng phân tích với các con. Trước chúng ta có độ dài đoạn thẳng AB là 8cm. Bây giờ các con hãy cùng cô so sánh này.